Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi, teacher. Nice to see you all. When I said This is my my apartment. Where? Oh, Jasmine. Okay. You are you are staying in apartment? Yes. <laughs> okay, Wait. I'm staying in apartment too. So which floor? Which floor are you on? Uh, the sixth floor. Second floor? Sixth floor. Six? Sixth Six, floor. Yes. Okay. Yeah, yeah. Can you guys guess which floor I am? I, I live in an apartment too. Can you guess? Uh, maybe 24. How do you know? <laughs> I just guess. It is 24. I live on wow. 24th floor. Hey, the 24th. Wow. I'm so lucky. <laughs> yeah, you're so good at guessing. Okay, nhưng mà khi mà chúng ta nói về số tầng thì mình phải dùng số thứ tự các bạn ạ. Chứ mình không thể nói là 24 được, mình phải nói là 24th hoặc là con số tầng 6 đúng không? Thì mình nói 6 floor. Okay, okay. so today is Thursday. Tomorrow is Friday. Thank God it's Friday. Okay, so the weekend is coming up. And do you have something to tell the class? It's been like a couple of days since we've talked, right? Okay, so I will have some, still have some exercises today. So, but after that, I have some quite interesting things for us to do. Okay, so just hang in there. Promise you, <laughs> there's uh, a lot of quizzes and a video, a, a video, a games where watch mm. videos and then you answer the questions. Okay. Okay, so we will move uh, on this uh, maybe quite fast so we can all do that right because we don't yes. have time yeah. okay we so, will do a fast okay, so i will mute you for a moment okay uh, cái chuyện gì sao cái này nó không chờ cô tí nhá nó lại Okay, so this is task nine in the last lesson, we've all learned about how, okay, we learn how to make questions about how old or how expensive, how big or how difficult or how surprised. Okay, so I think you've all get this one, right? Okay, so in this, in this exercise, you will have to write questions based on some words, some clues that they give you. Okay, so in this uh, mm, example, we have an adjective called funny and um, the word your best friend. Okay, so um, I will, okay, Huang Zhang. Okay, so they give you an adjective and they give you your best friend. So um, your best when will be what part of speech in this sentence? Hiểu không? Your best friend sẽ làm chức năng gì trong câu này nhỉ? Best friend. À. Câu số 0 ấy hả? Họ cho mình hai từ là tính từ funny và your best friend thì funny là tính từ thì chúng ta biết rồi này. Thế còn your best friend thì sẽ đóng vai trò gì ở trong câu này? Nó sẽ làm cái gì? danh từ ừ tất nhiên nó là danh từ rồi nhưng mà trong một câu thì nó sẽ đóng chức năng gì nhỉ nó sẽ đóng vai trò gì cái này nó là chủ ngữ đúng rồi đúng rồi chúng ta chủ ngữ rồi và động từ của chúng ta phải là gì động từ chúng ta là động từ là từ động từ to be đúng không is. ok is và khi mà chúng ta dùng uh, Ờ, động từ to be ghép với một chủ ngữ thì chúng ta phải xem chủ ngữ là số ít hay số nhiều số ít thì mình dùng is còn số nhiều thì dùng are đúng không ok còn nếu mà chủ ngữ là ai thì mình sẽ dùng là là gì ạ là am đúng không <laughs> ok rồi à, thế thì uh, cô sẽ sáu uh, bạn Ồ, nhiều ấy ok sáu bạn nhé còn phần trả lời thì lan nữa cô sẽ gọi đôi cho các con nói với nhau nha OK ừ. các con cô sẽ ok vào trong chat bạn nào có thể viết lên trên màn hình này thì và có thể làm bài thì nhắn cho cô à ok ừ. Jenny Jenny làm giúp cho con làm một câu một ừ. ok các con cứ nhắn tin vào trong này ok Jenny you will do the first question ok just write your question Ok. Lê Ngọc Ánh. Number two. Tina, number three. Diệu Hiền, number four. Ai có bảo An đâu? Cô gọi từ trên xuống dưới đấy. And Ai đi làm cơ mà? Minh Chí, number five cô bảo là hát ơi kìa chẳng lẽ là cả cả lớp là có 43 người làm chứ làm hình chăng ok đây các con sao để cạnh nhau gì đây Tuấn Dũng Hoàng nó cô Angry Panda câu 1 á <laughs> Cô để dành cho bạn Jenny bây giờ Thì Angry Panda có làm được câu số 6 không? Wow. Dạ. Cứ làm đi con ạ Không sợ sai đâu rồi ai viết đấy học anh học anh con viết bằng phần text ý con viết thế này con <laughs> viết thế này đi ok cái con viết rồi các bạn Rồi cô biết là có rất nhiều bạn comment tiếp ở phía dưới nhưng mà cô chỉ có 6 câu thôi. Lát nữa cô sẽ gọi cho con nói đôi nhé. Chúng ta có thêm một vài bạn nữa cũng đang vào phòng nè Hello teacher. Hello everyone. Hello guys. Em biết được nửa rồi cô. Ok. Thế là thế là Hello teacher. Hello. Okay, so we are doing task 9 which we have to write questions with how using the clues, okay? So everyone just look uh, at your friend's answers and see if they are correct. Okay? Chữ to quá. <laughs> Chữ to. <laughs> quá to. okay để con xem nào. How good are you at English? Hmm? Do you think it's... Sử dụng text ấy. Ờ, ánh con cứ con cứ vẫn có thể kiểu mình mình vọc cái phần annotate đi xem là có text không nếu mà có thì con có thể viết lại ừ, ra đây còn không thì <laughs> hơi to nhưng cô vẫn nhìn thấy rồi <laughs> chấm trước cho hôm nay <laughs> ok Jenny yeah. Jenny where are you are you writing I see hmm. yeah. mm. okay so do you think number two is correct is Ngọc Anh correct about no, this no, one no, tắt mic đây number three How hot is the summer in your country? Hmm, Is it correct? Number four, how do you clean your hands? Không phải, số, số 4 nhá. Mình đang, uh, bài này chúng ta đang học cách đặt câu hỏi với how. Có nghĩa là mình muốn hỏi về mức độ. Chẳng hạn như cậu cao bao nhiêu? Đấy, hoặc là cậu khỏe như thế nào? Hoặc là cậu giỏi tiếng Anh như thế nào? chứ không chứ không phải là câu 4 thôi câu 4 có biết đúng nhưng mà nó chưa đúng với đề bài thôi câu này họ cho mình tính từ sạch và bàn tay đúng không thế mình đang muốn hỏi về mức độ sạch của cái bàn tay đấy thì mình sẽ hỏi như thế nào Diệu Hiền viết lại giúp cô nhé còn how do you clean your hands thì con lại đang dùng ờ, clean này là động từ rồi có nghĩa là bạn rửa tay như thế nào đúng không bạn làm sạch tay của bạn như thế nào đấy là hỏi về cách thức còn đây là how là hỏi mức độ cơ có nghĩa là tay của bạn sạch như thế nào How long is your ring finger? Okay, Minh Chí, very good. Angry Panda, okay. Jenny, how <laughs> how is toy your? con cứ nhìn vào cái câu ví dụ ấy. How funny is your best friend? Thì câu của con cũng như thế. Chúng ta có một số thành phần sắp xếp y hệt như này, how này, đầu tiên đâu bắt đầu câu phải là how sau đó cộng với tính từ để mình muốn hỏi mức độ của cái tính từ đó cậu uh, cậu vui tính như thế nào đúng không <laughs> how funny và bạn bạn thân của bạn vui tính như thế nào ok sau tiếp theo chúng ta có động từ to be và cuối cùng chúng ta có, có thành phần cuối là chủ ngữ thế thì con sửa uh, Jenny con sửa câu một như thế nào Okay. Ờ. Đang ăn về panda đang hơi rồi. Panda đâu rồi? có xe nào. How far is it? From. From đúng không? Your from house. your house to your school. your school. Okay. How far is it from your house to your school? Okay. Very good. Jenny, con sửa câu của con xem có được không nhá? Xem là mình sửa như nào nhá. Rồi. Cô thấy câu 2 là bạn Ngọc Ánh đã làm đúng rồi. Bây giờ cô cần hai bạn uh, một bạn đọc nói câu hỏi một bạn trả lời trả lời theo ý của bản thân nhé thế nào cũng được miễn là cho cô một câu trả lời ok bạn nào nhỉ để cô xem bạn nào suốt từ nãy đánh vào trong uh... ok nude power ok nude power and đức an các con một bạn hỏi và trả lời rồi một lúc sau khi mà đã trả lời xong rồi thì bạn còn lại hỏi lại và bạn kia cũng trả lời lại nhé. Nút Power and Đức An. One will ask and one will answer and then we'll uh, flip it. Okay. Number two. Number two. Number two. Um, uh, câu hai uh, How good are you at English? How good How good are you at English? What power? Hello. Lúc nãy là Bùi à, Đức Đức An nói đúng không con? Dạ vâng ạ. À. Ừ, bạn dạ, nút power không? đâu rồi? <laughs> Để cô xem bạn nút power đâu. Bật mic đi con ơi. Đâu rồi? Con đi học cô. Lại học, lại học mic. ok, cô gọi bạn khác, cô gọi bạn cháu ngoài đó hồ, cô trả lời được cô không ạ? À? Trả lời bạn Đức An nhá. Ờ, Đức An hỏi lại bạn ờ, đấy rồi ờ, chúng ta nói tiếp. How how good are you at English? Con nói lại với cô. Lần thứ ba rồi. normal. What? Normal? Mm, like uh, con biết trả lời như thế nào không? Đây con sử dụng very này, quite hoặc là not very. Very là rất, quite là khá, còn not very là không quá. Quite, à, con định sử dụng quite. Ừ, thế con nói cả câu đi. Uh, I'm quite good at English. Đúng rồi, giỏi. Ok, bây giờ con hỏi lại bạn Đức An. Vẫn câu số 2. Cũng How good are you at English? Um, I think I I think I quite good. Okay. If you want to say more, you can say, you can be more specific about your uh, answer. Nó có thể trả lời rõ hơn. Vì sao con lại nghĩ là con khá là giỏi, đúng không? I can talk uh, in English, I can speak in English fluently. Chẳng như thế. Con muốn nói thêm không nói cứ nói đi. Nói, được nói lại hả cô? Ừ, được ờ thế là đoạn nào đấy vẫn là câu hỏi là cậu giỏi tiếng Anh như thế nào nhưng mà ngoài cái việc là chúng ta nói là tớ cũng khá là giỏi tiếng Anh đấy thì mình có thể là ờ, đưa thêm những thông ờ, tin uh, how good are you at English Đức An à không cô vẫn bảo con trả lời ấy. con trả lời câu đấy uh, là như thế I nào? think I would say not too bad not bad okay yeah rồi Thank you. Okay, thank you. Giờ cô sẽ chữa bài nhà how tall. How tall is you? Chủ ngữ you đi với to be là gì cơ đó? How tall is? How tall are you? Đúng không? How tall are you? Ok, khi mà mình nhận được câu hỏi như thế này, cậu cao bao nhiêu thì chúng ta phải đưa cho người ta cái chiều cao của mình đúng không? Ok, how tall are you nhá? cô muốn hỏi bạn uh, Emma và bạn Hồng Ngân Emma và Hồng Ngân các con có đây không Ok cô thấy Emma rồi Hồng Ngân con có đây không mở mic cho cô nha bây giờ không có rồi uh, bạn um, Jenny đi ok cô hỏi lại bạn Jenny ok bây giờ con hỏi bạn Emma ừ con hỏi lại câu hỏi đấy để bạn Emma trả lời câu của con câu một đấy hả cô ừ, đúng rồi con câu một đấy how tall are you how tall are you are you how tall are you câu trả lời đúng là how tall are you nhá how tall con are you yeah. đây đây mới là câu đáp án đúng ấy rồi con hỏi lại bạn Emma nhá How tall are you? Okay, am I answer? Um, my, height, oh. my height um, is 167 centimeters. 167 yeah. centimeter? Yeah. You are you are very tall. Okay. Thế con có thể nói là I'm quite tall. I'm ờ, uh, 167 centimeters. Okay. Centimeter tall. Okay. Rồi con hỏi lại bạn Jenny. Emma hỏi lại bạn Jenny. And how about you? How tall are you? Jenny? Uh. Jenny, bạn hỏi con kìa. How tall are you? Um, đấy nếu con không, thể nói được chiều cao của con thì con nói là I'm very tall, I'm quite tall, I'm not very tall. Đấy, chọn một trong ba. Uh, I'm not very tall. I'm not very tall. Ok. Ôi mà em mà cao mét sáu à? Cao thế? Con cao vậy? Cao hơn cô cô lùn quá <laughs> cô lùn lắm anh ơi cô còn chưa được biết sáu I'm not very tall <laughs> okay number three um, bạn nào nhỉ bạn nào trả lời cho cô cao danh lưu và ai nhỉ cao danh lưu con có đấy không gọi lần lượt nhá vũ thủy dương câu nào cô câu số 3 con ơi Vũ Thùy Dương 6A1 ấy và Cao Danh Lưu. Dạ. Vũ Thùy Dương. Vũ Thùy Dương con bật mic chưa? Rồi, biết bạn nào muốn nói nữa. Hư hư. Con học ok Huy Trường. Huy Trường nhá. Đội Huy Trường và Cao Danh Lưu hỏi nhau câu số 3 đúng cô. Huy Trường. Ok được rồi. Rồi cả hai bạn đều bật mic rồi các con có thể nói được rồi đấy con hơi lắc thôi, con cứ nói đi cô vẫn nghe thấy đường rồi huy trưởng hỏi trước đi xem nào rồi bạn uh, lưu trả lời với cô nhé đâu rồi uh, how good are you uh, how good are you at English không câu số 3 con ơi câu số 3 cô um, how hot is the summer in the country lưu danh lưu không chả dạ thấy cô gọi bạn Hoàng Giang vậy Hoàng Giang trả lời giúp cô câu đấy vậy How hot is the summer in your country? Very hot. It's very hot. Okay. Uh, Giang hỏi giúp cô câu số 4, hỏi bạn Huy Trường giúp cô. How clean your hands? How clean are your hands câu này chưa đúng rồi thiếu to be đúng không ừ. ừ. how clean are your hands are your hands ừ. Huy trưởng bạn con kìa Ờ, nhà em hơi ổn quá. Con cứ nói đi, cô vẫn nghe được. Con cứ nói, con cứ trả lời Câu số 4. How clean are your hands? Được rồi. Tắt mic rồi ạ. À? Chỉ cần trả lời thôi mà. My summer is not very hot. ok, rồi. Thôi, ok, câu số 6 đã nốt câu cuối cùng thôi. Câu 6 đi. Ờ, xem nào. Rồi, cô. Nhìn thấy bạn nào. Ờ, ok, sunflower. Sunflower và Diệu Hiền. Sunflower và Diệu Hiền hỏi giúp cô câu số 6. Ai hỏi trước cô? Ai cũng được à. Nghĩa là con bật mic hết lên. Ok. Rồi, Diệu Hiền hỏi bạn ấy trước vậy. Dạ. Far is it from your house to school? Ừ? Ai mà nói nhỉ? <laughs> Diệu Hiền đúng không? Rồi ok bạn sunflower ở đâu sunflower ok con bật mic rồi đấy con chỉ cần nói thôi khi khi mà nhận được câu hỏi là từ nhà đến trường cao xa it's very it's very long to my house to go to my school rồi cô hiểu câu cô hiểu câu trả lời của con nhưng mình có thể nói là It is a long way from my house to school. Ờ. Đấy, rồi, đây là cái câu đúng của cái câu con thì nó cũng vậy. Sai chính tả, ai viết sai chính tả? Cô lúc đấy đấy. À, bạn nào có viết lên trên này? Ok. Rồi, it is a long way from my house to my school. Yep. Ờ, bạn nào có viết lên trên bảng ấy nhở? Thôi, cô không nhỉ. Ừ. Thiên hương gì đó mà cô. Bạn ấy để vậy cô cũng chịu. Ok. Rồi, cô disable các con rồi. Bây giờ rồi, cho làm một bài này trước tiên. 8 giờ 23 cô. Ôi chơi quiz cô. 8 giờ 2 giờ. À, 10 có 8 giờ 23 không? 10 có 8 giờ 23 hơi sớm nhỉ Nhưng mà thôi được rồi. Cô sẽ xen kẽ vậy. Chứ nếu mà để cuối giờ mà chơi thì nó cũng uh, hơi... Để cuối giờ. Để block kid cô. Yên yên yên yên. Vì gì cô xong cuối giờ chơi pocket. Từ từ để cô nghĩ xem nào. Cô gì đi cô lúc lucky cô cô sao cuối giờ lại chưa pocket cô cô nãy con trả lời tôi cuối giờ thì chắc chắn là có kết rồi yeah. bây giờ cho quý gì cô cái gì cái gì cô nãy con là I am don't know con làm con trả lời hơn rồi rồi chờ tí chờ tí chờ tí chờ tí cho bài này đi cái này nó Mấy con đợi đi cô ơi. Uh, <coughs> be quiet please. Cô copy link đi cô. Để cô nghĩ thế nào? Nhiều bài quá thì cô cũng chưa biết chọn nào. Uh, ok, chắc là trời này đi. Nó cũng không hẳn là quiz nhưng mà hoặc được nó là presentation. Ok. Ôn lại một chút về các ờ, tính từ chờ tí cô copy link bạn nào vào được luôn thì vẫn cứ vào bằng điện thoại nhá ok con đang dùng máy tính cô ừ máy tính thì có link ở trong chat kìa thiên hương lê là bạn nào đây là bạn dạ. nào nếu như mà con ừ, đây là cô của luật lệ ở trong lớp thì cô sẽ phải mời con ra khỏi lớp thôi nhá là con đánh vào đâu đây thì cô cũng không biết là ai nên là cô sẽ xin phép con là cô sẽ remove con khỏi phòng ok đấy là cô ok rồi ai mà viết linh tinh lên trên bảng rồi nhắn những cái thứ nó không hay vào trong chat thì cô sẽ mời bạn đi ra thôi đây cô mời bạn thiên oh, yeah. Sorry. um, a ờ, minute màn hình quy gì nó đen xì luôn cô yeah. Dạ. màn hình của cô hay màn hình của các con màn hình của các con là đen thì đúng rồi bởi vì là cô chưa chưa present chưa trình chiếu cô ơi có người chị có chị cô giấu quá hả sao mà phim lên sao là cô hướng chiếu xấu rồi cái đấy cô cũng quen rồi con ạ cho bạn nói rằng miền Nam không quen cô. Đọc miền Nam hử? Miền Nam, miền Trung. Con không quen cô. Rồi. Trước cô mua cái vòng đẹp quá. Đeo nó suốt ngày. Đẹp không? Lại đẹp cô đâu cô con chưa thấy rồi, ờ, có 33 bạn trong ờ, nhóm chúng ta rồi. Trời ơi. Đợi 40 bạn đi cùng. Ờ, bạn là tên là cô Hương siêu kỳ vậy. Không biết lâu. Không có biết luôn. Cô Hương, cô Hương siêu xấu. Ok. Rồi, chấp nhận. quá hà. cô Hương Kỳ và cô Hương Xấu thế mà vẫn vào chơi quiz của cô là sao? Hình như có hai bạn nghi đặt tên là cô Hương Xấu. <laughs> không biết là hết um, và what is a ờ, question mark vào đi cô vào hả vào chưa bà bà bạn ok wait nha đợi lâu hả à. em chưa vào còn thôi các con không nhắn tin vào trong này nữa bởi vì là cô điền cái link nó ở tít trên cơ mà đợi các con có thể vào tiếp Ok. Đó nhá. Tính từ là cái gì? Tính từ là những cái từ uh, đặc điểm. À, ừ, rồi chỉ đặc điểm. Miêu tả một người, một vật hoặc là một sự việc nào đó. Một... Đúng rồi. Cho con chơi này chơi nhỉ? À cho chơi một tuần rồi mà hôm đấy muộn giờ. Chưa chơi được. đợi mấy cái này submit lâu quá nếu mà cô thấy các con đã làm hết rồi thì cô sẽ next luôn đợi mấy cái này submit lâu lắm không cô ơi cô cái này là chờ người khác làm bài cô tôi. Hoàng Giang không trả lời à con? Đợi cô hỏi. được, ok đúng rồi. Ok, cô sẽ nhanh và cô sẽ next luôn. Oh no. Đợi mọi người lâu quá. Câu này có 60 giây nhưng cô chỉ cho là 30 giây thôi. Hoặc là nếu mà cô thấy các con đã làm hết rồi thì cô sẽ end nó luôn nhá Đợi mọi người lâu quá. Ôi cô disable chán cô. Ừ, 30 giây, còn 10 giây nữa thì cô sẽ disable second. 6, 5, 4, 3, 2, 1 hết rồi. Okay, three two one And Next slide. choose an adjective for the underlined word. She was mad that she could not buy the dress. Next slide, next slide. Fairy, what is it? câu khó để nó cho ra ít thời gian nhá nó chơi nhanh lắm cô đấy các con cứ kêu chơi lâu lắm. có lúc vậy rất cần thời gian con làm đúng cô ơi giỏi quá Ôi, các con giỏi Đang quá thời gian thì mới lúc nhanh nhất cô càng ngày càng nhanh câu khó hình như càng về sau càng nhanh ít cô rồi I'm trying Phải tăng dần độ khó chứ A cheetah can run Dot dot dot than a tiger ờ, Okay Cố lên, cố lên Con chưa kịp nghĩ là nó gần hết thời gian rồi cô Mình chọn mà Có phải điền đâu Vậy là lâu lắm Tiếp luôn The weather is very cold today. Identify the adjective in the sentence. Hoàng Giang để tóc đẹp nhỉ? Bên tai đẹp. <laughs> Cô đang nhìn vào con này. <laughs> nhìn rất kiểu dịu dàng nữ tính. Rồi next luôn. Thôi không có thời gian. Có ờ, next luôn. Malik is a He makes friends with everybody. You are Dễ on quá. fire là sao cô? Malik. You are on fire À có nghĩa là bạn đang làm rất là tốt. It's very bạn làm rất là tốt. Cô thời gian lâu quá. Đi ngồi chờ được five four three two one các bạn khác đâu nhỉ các bạn khác đâu không làm nhỉ next slide luôn next slide con hòn bé con đang đứng thứ sáu everyone enjoyed the the interesting or boring room interesting That was cool. Đang được xuống. Dynasty. Next, next, next. Làm giá nhanh mà sao tôi lại bị đẩy sang 8 vậy? Nhìn như kiểu Batmobile, nhìn như kiểu Batmobile ấy nhỉ? như kiểu xe của Batman nhỉ? Cô, cô con bị đẩy xuống không? Con bị đẩy xuống à? vâng. <laughs> Đang đi số 6 tự nhiên đẩy xuống số 8 Ok, fast hay là fastly đây? Có không? It's very fast. easy. Fast, fast, fast. Fastly. Ôi đừng có nói cô. Lại là lâu quá cô. Thôi next and and and and and and. and, and, and next slide next slide để con sai rồi cô cô, cô leaderboard thì đang thấy China đứng đầu này Ngọc Anh đứng số 2 con đang bình định xuống cô Chờ con lên rồi cô ơi đang đang đây chào đứng con đẩy xuống cô. đẩy con vừa bị đẩy xuống con lên cô ạ à. con lên thứ 10 cô Chậu, chậu đón thứ hai đang Tôi à? xuống tập top 14 rồi Ok One Next dạ, Ai người miền Trung vậy? Ai người miền Trung gì? Trả lời đi là người của số 1, số 2 cũng không quá là bị, ờ, bị nổi Cô tự dưng con bị đẩy xuống số 14 mà cô ơi à, Tự nhiên là my score ờ. Tự nhiên con đang đứng số con lên số 8 rồi cô. Rồi rồi, yên yên lặng để các bạn khác làm. Yên lặng. Yên lặng để ờ, các bạn khác cũng làm nhá các nhá. bắt công là người công nè. Thật là bất công. I don't know how she The room is Chả. À, đúng rồi sao tự dưng bị đẩy xuống số 14 nhỉ? gì has long long rồi tự làm thôi anh thế là cuối cùng nó vẫn chỉ nách nách nách neck neck rồi mái tóc siêu dài đấy cô có thể có 33 bạn đây. có 33 là 33 bạn làm không ạ à rồi giờ sức mà mái tóc siêu dài còn có vài giây nữa thôi đợi một chút I am 3, 2, 1 Hết giờ Nè ta đang đi gần đến những cái slide cuối cùng rồi yeah The band played a sad song at the end. Uh, sad đúng không cô? Sad. Lên số 12 ừ, rồi. Cô làm đi. Có, cô có sở bị Giờ làm giờ. Emma này, Tường này, Minh Ngọc này. Ồ, tụt kinh quá rồi. Sao Hải có mấy Phong. người còn lại chưa làm xong? Rút thao rồi. Thế rồi. Yeah. Rồi, đây là slide gần cuối. We could not finish the test on time because the questions were too difficult. Difficult quá dễ nó khó. lại top 14. Difficult, difficult. thôi. tại vì giảm xuống một lớp. À lên top 6 rồi. Xui. Con bị giả đẩy xuống ờ, top 13 hả cô ạ? Ôi rồi. Top 13 cơ. Top 13 lận. Em bị đẩy xuống top 18 rồi. lúc đầu con 12 thì bị đẩy xuống 13 thôi. Okay, oh, so this oh, is the last oh, the last question, okay? cô này dễ không ai làm được thì băm nhàn thề it's easy now ờ à, xuống tập chính là Music sao trời music tự người số hạng của tức kì cô em đi cô em có 5 giây thôi có 5 giây thôi em làm gì ai ơ hai mươi bảy á sao bạn khác đâu one. con làm em cô em luôn cho nhanh cô ạ <laughs> còn mất kiên nhẫn cô rồi mình xem leaderboard này này ờ, okay in the first place we have Tina and in the second place rồi đâu rồi từ từ chờ nhá ôi rồi ai chọn musician là 10 bạn chọn musician á người ta hỏi uh, câu này là gì là slow chứ à nó đang hỏi tính từ adjective adjective mà người đang hỏi tính à từ thì đi chọn uh, musical rồi ơi rồi chúng ta end nhá xem report như nào này con đứng thứ 13 bạn nào đang con thì con xem con thì là con vào mạng rồi rồi đây nào ok now in the first place Ngọc Ánh in the second place tất cả các bạn đứng ở top 17 đều <laughs> trả lời đúng hết 15 câu nhưng mà chúng ta bị cách biệt là bởi sự uh, nhanh hay là không nhanh thôi top trên các bạn sau thì có bạn làm sai có bạn hình như là còn chưa làm đúng không minh trí này hoàng giang hoàng giang bị phí mất một câu đầu tiên cô thấy con không làm ấy ừ, cô hương xấu cô hương xấu đúng rồi thì đứng đứng số ờ, bao nhiêu đây ờ, không phải đây nó không để cô để đếm nhá một hai ba bốn năm sáu à top 6 top 6 là các bạn đúng được 15 câu từ top 7 trở đi là bạn Minh Trí này cho đến dưới thì là bị sai hoặc là... bạn đúng 14 ờ, câu thì sao cô Ủa con có câu. làm câu cuối mà ta Con là ai đấy? Jasmine á? À? Jasmine con ở đâu vậy? Dạ, cô Hương siêu dạ, kỳ Cô Hương Cô Hương siêu kỳ rồi cô Cô cứ đặt tên như thế Ờ con có làm à, câu cuối mà rồi Rồi ok Đấy nhá Ủa. Từ khi mà mình làm bài thì mình phải nhận biết là đâu là tính từ ok bây giờ nốt cái bài này thôi sau đấy cô cho tiếp làm tiếp ở uh, blocking cô hoặc... con có làm bài câu thì... cuối nhưng mà nó không nhận cô thế á thế à? vâng. chị rồi bây giờ họ cho mình các tính từ họ bắt mình là đặt tính từ vào cái chỗ nào đó ở trong câu sao cho phù hợp đúng không rồi cô cần một bạn đầu tiên angry panda đóng giúp cô cái đoạn cái đoạn my favorite này này đọc cô cái đoạn đấy My favorite thing is my guitar. My uh, it was my brother, my mother's when she was a young girl. Is about 20 years old. It's quite big. It's made a of light brown wood. I think it's very beautiful. đây là không phải là mút đâu mà nó là wood trời ơi biết sai được tiếng nha cô tốt này che rồi cô không đây cô sửa like brown wood I think it's very beautiful ok rồi chúng ta có những tính từ nào trong này nhỉ Jenny young đây những cái từ này con đọc lên cho cô có những tính từ nào trong ngắn này young young big young này big brown beautiful beautiful có cả favorite nữa đúng không ok giờ chúng ta nhìn xem là vị trí của những tính từ này là như thế nào so với các cái từ còn lại cái từ xung quanh nó tính từ sẽ đứng ở đâu trong câu nhỉ trong một cụm giữa. Nhỉ? giữa giữa cái gì với cái gì giữa nếu như trong câu này favorite thing đi my favorite thing guitar chủ ngữ và vị ngữ à? ok my favorite thing đây là chủ ngữ của chúng chủ ta ngữ và danh từ cô cái favorite đứng ở đâu đứng ở giữa đứng ở từ Đông sẽ đứng, đứng ở ngay trước một cái danh từ ok nó con cứ nghĩ con con cứ nghĩ là tiếng anh nó ngược với tiếng việt ý nếu mà mình bảo là đồ vật của tôi thì đồ vật đứng trước còn yêu thích đứng sau đúng không nhưng mà trong tiếng anh nó lại ngược lại nó lại thành yêu thích đồ vật cơ nó là favorite thing cơ đấy chẳng hạn như là ví dụ tiếp theo là a young girl cũng thế một ờ, cô gái trẻ đúng không young phải đứng trước girl chứ không phải là girl young như tiếng việt được cô gái trẻ được ờ, kiểu học không tốt tiếng anh kiểu sẽ nghĩ young girl là trẻ gái trẻ gái à? <laughs> ok và trong cái câu chẳng hạn là it is big it is beautiful ok thì nó sẽ đứng sau đứng sau gì đứng sau to be nhá ok it is cộng với tính từ rồi xong đấy là về lý thuyết tạm tạm tạm như vậy bây giờ chúng ta vào bài nó sẽ hiểu hơn thế cô lại cần năm bạn cô cần năm bạn đánh vào trong chat giúp cô xem bạn nào có thể viết được nào ok rồi các bạn khác thì sao cô toàn thấy những gương mặt thân quen thôi ok lần này thì cô sẽ đây mai mai này chờ nhá chờ nhá đánh một lần thôi đánh một lần cô sẽ biết Ờ, ok lê hà duy thái bạn uh, duy thái làm giúp cô câu một bạn mai mai làm giúp cô câu hai an Nguyễn Ánh Ngọc của con ừ, Ánh Ngọc Ánh Ngọc làm giúp cô câu số 3 câu số 4 Nguyễn Linh Chi con có làm được không con viết chữ mind yes con lại viết mind ok con viết chữ me mind này là như kiểu là trí óc ấy mind, mind. <laughs> ok bạn nào nữa nào cô cần những gương mặt khác ok Đức An lúc nãy chưa được viết đúng không cho con viết rồi ngoài ra thì không thấy bạn nào lạ ở đây nữa chẳng có ai có thể đánh vào đây bởi vì là cô vẫn chưa cho quyền cái ờ, này là bổ sung mà đúng không quên quên rồi đấy con viết được rồi đấy nhớ là cô gọi ai thì bạn đi viết thôi chứ mình những bạn nào ấy thì không biết lên linh tinh lên đây nhá nếu cô cô là nghĩa cái này bổ sung vào đúng cô hay là viết đúng rồi con con sẽ đưa những cái tính từ họ cho vào một cái vị trí nào đó trong câu đúng không và vị trí đấy phải đúng xác một nụ cười một nụ cười đâu làm thế nào Ý để của tính cho từ nó nhỏ lại được không ạ à, cô con có chỗ uh, gì nhỉ phông ấy có cái phần là format xong rồi mình chọn phông rồi chọn con số cô nghĩ là số 18 không chữ số 18 là vừa là hợp lý nhất rồi con thấy rồi format đúng không đúng rồi format xong rồi chọn số rồi có chữ ấy. Một. Đúng rồi. Một. Ánh Ngọc làm đúng rồi. This is fantastic music. Okay. I like my green coat. My new green coat. Okay, very good. Đức An, I've got a very nice mobile phone. Very good. Very good. Okay. Là niềm vui. Bạn nào nói nhỉ? Bố bạn nào nói đúng hơn. Cô tắt mic đi cô. Đấy, cô tắt rồi đấy. It is a big old house. Okay, Linh Chi. Còn còn con nè. Expensive mình sẽ điền vào đâu? Linh Thi, con đã biết cách viết chưa? Dạ con rồi, con thì rất là giỏi công nghệ. <laughs> ok rồi, mọi người đang đợi con đấy, con viết nhanh một chút nha để chúng ta vào một bài quiz ha. 8 là 46 rồi, nhanh phết. Hôm nay mấy giờ chúng ta sẽ kết thúc buổi học đây? Các con kết thúc buổi học. <laughs> Được rồi, sẽ có. Cô là bảo tâm linh lại là 9 giờ 9 phút mới sao? Lại đặt deadline 9 giờ 9 phút à? Linh Chi có biết sao chưa? Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Tâm linh không đùa được đâu. Nhưng mà sao hôm trước cô bảo chuyện tâm linh không đùa được dạ. đâu, 9 giờ 9 phút là tan, sao hôm trước rồi. Hôm đấy là cô hôm đấy cô hơi bị cố đấm ăn xôi. Cô nghĩ là chắc là mình vẫn còn thời gian để làm thêm một cuối cùng ngồi học đến 9 giờ 20 đâu 9 giờ 12 mình sao tan đấy cô trước á đâu cô nhớ là quá cô không nhớ rồi à đây rồi there are some expensive rings here đúng chưa đúng rồi đúng không con đúng hết rồi đúng không rồi nghe được không đúng, đúng, không? đúng hết rồi cô đúng hết rồi thế trời chưa bài à, bài tiếp theo là bài về bài tập về nhà thôi để buổi uh, để lát nữa đi buổi giờ đi dạ thế nào từ từ nha để cô để cô nghĩ xem chúng ta sẽ chơi cái gì cô đã chuẩn bị cái bài này rồi bài để cuối giờ nhá chơi bút kít nhá Rocky thì cô bút thì mình chơi về cái gì bây giờ nhỏ lại chơi về tính từ à cô sẽ ờ, chọn kết nào mà nó có nhiều câu hỏi nhất để con có thể chơi ít ra nó cũng được lâu một chút nhá có, có bài tận 33 câu Blockit nó chơi theo kiểu thời gian đúng không? Nó chơi theo kiểu thời gian cho nên là thời gian cần nhiều câu hỏi Có cả chứng thật cơ, rất nhiều chứng thật. Chơi con thử chơi rồi. Cái bản hôm trước bài này che hết màn hình không để chơi nổi. Không phải bài này. Rồi, cô nghĩ là bài này sẽ vui đây. Ôi, xong chưa? Chưa, đây, xong rồi. còn mất kinh nhé ok uh, blue crush đây là trò gì vậy đúng rồi đấy đúng rồi cô đúng rồi đấy cô chơi fishing nha cái gì blue crush fishing á À không, hôm trước chơi fish rồi thì hôm nay chơi trò. Ờ, hôm nay chơi 5 phút. Đại di mất khả khả đó cô ạ. 5 phút đó cô. Câu cá đi cô, câu cá đi cô. Không, câu cá chết cô hình. Câu cá không qua chơi rồi. À, đừng cô, đừng câu cá cô. Không chơi chơi Mình đã chơi được 3 lần Blue Kids rồi là Go Quest, Go Quest và Fishing Frenzy. Bây giờ đến theo như ờ, là theo như là chúng ta đã nói ban đầu là chúng ta sẽ chơi tiếp về tiếp. Ôi, nếu chơi, chơi, chơi hết rồi thì cô đừng chơi cô copy thì link đi. Cô đừng có chơi con cá cái câu cá nữa. Ờ, Nó hết màn hình ấy cô ạ. Con quỷ. Sao đi cô, mình lên cô. Bài đó chơi rồi mà cô lúc rush chơi rồi mà cô cô giờ đến một đúng một chứ cô cô chưa chơi bao giờ <laughs> ok đã có linh cô cũng vào cùng muốn thử xem là các trò này nó chơi kiểu gì Nguy lắm quá Con đang vô con Nó hơi lắc lắc xíu cô đợi Con vào, con vào dưới luôn Lần quay Ôi cô đợi đến mấy bạn đấy Càng nhiều càng tốt, càng nhiều thì càng tốt thôi Thế đợi đến 40 nhé cô cô sợ là không được 40 ấy chứ bởi vì lúc đấy mình chơi quiz có bậc có 30 mấy bạn trong lớp trong lớp của năm 2 1 1 9 50 ừ, lại có theo chữ cô Hương xấu rồi cô cô Hương xấu cô Hương kỳ lắm cô Hương kỳ lắm kỳ lại tinh tinh quá còn có cả bạn biết tinh có hơn đâu có kỳ đâu xinh lắm cảm ơn con cảm ơn các bạn đã xem cô Hương siêu siêu siêu cô chơi 30 trừ đạp số cô thôi để Rồi. con đi cô Hương sáu với cô Hương tùy kế bên nhau <laughs> cô Hương bị phú cô Hương bị các bạn phú rồi angry bird vào đi cô ơi cô hơn thì các bạn trong lớp ngũ phũ phàng hai một một chín năm mươi trời đất ơi đây là cái đã rồi con vừa ngồi ăn kem vừa lắng nghe rồi ba mươi bạn à ba mươi bạn tính là cô cô, cô, cô có cô trong này lớp phũ bắt đầu nhá có bạn nào mà không vào đâu không vậy có vấn đề Được. gì không các con con bảo 40 bạn thì hãy chơi mà cô à, tình hình này là không bắt đầu đi cô bắt đầu nhá ừ. dạ để lấy lại cái link vào đây okay. oh, cái gì đây go and get together to work with your team ôi ờ, sao cô con... cho nhóm mà cô Đúng rồi. À, cô, cô, cô, cô lại đâu cô để nhóm đâu khi mà à đúng rồi ừ. con nhớ rồi cái lúc mà cô đăng nhập vào cô ừ. cô bấm vào cái chữ nhóm của cô cô để nhóm cô muốn chơi chim không các con hay có, là cô lại chơi lại dạ. con theo đâu cô không theo đâu cô xa đi cô cô đi cô qua đi cô ơi cô vào nhóm của một số bạn rồi đấy cô cũng có một không chơi chim đâu cô ừ. cô lại tính giúp các bạn này không cô không chơi với cô nữa không cô vào cô xem thôi nhưng mà cô vẫn sẽ chơi đúng hay không thì cô sẽ tính dạ. sau cô giữ theo dõi các bạn mình luôn nếu mà ai ôi cô không, không chơi nha cô cô không chơi á cô không chơi thì cô nha. Uh, tội cho các bạn ý nhạc dạ, nhưng mà trực cô trên đấy Wakanda Forever cái này là tên con tự đặt nếu mà ai mà có có tôi ở trong đó thì là cũng hay Choose an action, đi trend hay là attack? Wow. Ờ, con là một con mèo, thế nên không có ai cùng nhóm con đâu. Cái trời này. cô vào mất rồi thế này thì là con không vào được nữa Quá dễ rồi. Tao không biết. I don't know what is thing. Because I am in the waiting room. Ô cô, cô Sơn mới vào yellow, đáp án nó là yellow mà cô Sơn sai vậy? Thế á? Đã check nhá. Con vẫn đúng rồi sao nó bảo sai? trường cũ của cô đúng rồi đấy cô đúng đúng mà cứ bảo Um, I don't think I can uh, walk in now. Có khủng long mà dễ thương cô Đúng thật đấy cô khủng long mà dễ thương. cá màu xanh cô Chỉ có cần và cô khóa phòng chưa ạ? Cái váy rõ dài, người ta bảo là ngắn trò chơi là phố rồi cô Happy Hatcher Sao cái nhóm này không chơi vậy? Happy Hatcher À đây chơi rồi Chắc là bị attack đấy Con thì không có Con không có nhóm Mỗi mình ở ngoài đứng các, xem các bạn xem uh, các bạn chơi Cô con bị phũ rồi cô Thế á? Con ờ, như thế Con bị trò chơi nó phũ rồi cô người em bé rõ bé à is the best adjective for this picture con lười con lười chọn cái gì choose the best adjective cô cô em vì nó có bé xấu mà sao nó nó, nó, nó bảo cô bé cô tẹt ôi con bị trò chơi nó phũ mấy lần rồi <laughs> đau buồn Tờ này rồi. Em xui lắm con ơi. Còn 35 giây nhá. Nhóm Tulip Purple thì nên giết uh, ờ, Super Squad đi để lấy được cái cái chức vị thứ hai chứ. Ôi, không chơi nữa tay cô mỏi rồi three two one hết giờ hết giờ rồi sao cô bảo hết giờ mà cũng là hay em đâu em lúc kịch này nó nó đang đơi con chờ một tí thế là con được thời gian để chơi rồi à? con khủng long này fierce cute dangerous hay là sharp teeth except cute Eo ơi nó phũ, trò chơi nó phũ dã man. Ơ sao không thấy dừng vậy? anh? Yeah, được chơi tiếp. Tôi vẫn đang chơi bình ừ. à? Ơ đùa. Của cô á. À, cô cũng đang chơi này cô. Yeah, ừ, cô đang chơi mà. Ơ. Sao lại dừng? Từ đấy của con cứ một một đấy cô. Nó có 10 phóng lên nó mấy cô ạ. À. Còn cứ lao nó thì cứ một em nào không em được yeah, để chơi tiếp không Thôi chơi tiếp đi Cô không biết làm nào để để dừng cái trò này nữa Cô, cô hôm nay có chuyện tâm lý gì không cô? Cứ, cứ chơi đi chơi lại Ôi Hả? Hôm nay có chuyện tâm linh gì không cô? Không biết con Nhưng cô vẫn còn một à... trò chơi nữa Đó làm nào để dừng Dừng nó Ôi, skip đi cô con vâng, của người đấy thông hỏi lắm rồi mà nó không chịu skip cho cô nó không biết làm thế nào ấy tôi ấn là cái chữ em nào vừa ấy cô mày cô lóc không bị nó không nhận Mày luôn tắt luôn đi cô tắt luôn cái tab đấy để xem cô tắt nguồn luôn đi cô ơ đùa yes. thôi xong mọi người tắt luôn tab đi cô ơi tắt luôn cái tab đi cô các bạn chơi tiếp Ôi giời vì là cô thì thế nhiều là... quá nên nặng nặng máy nó bắt Mấy cô phải đăng nhờ cô ừ. nhiều tác quá rồi máy cô lát nhiều cô lát nó hơi lâu của tôi mấy cô rõ là nhiều tác con đang chơi tiếp với cô thôi thôi, thôi chơi chơi khác đi khổ quá <laughs> con làm sao để block cái quy thì cô chơi cái này này rồi cái gì à con đang chơi tiếp với cô thôi con ừ. đừng chơi nữa ao ao ao ao ok chọn đáp án nào con ao à ao đi các con ơi màn hình của cô đây này King was was was alone there was was was was was à was nha chọn nha đúng nha vâng vâng vâng bingo vâng, dạ. bingo cái này ở đâu ấy cô next thing là không biết ờ. Ừ. ok ok xem tiếp Mấy con xem phim này chưa con xem phim này chưa nữa cái nào cả có một người bị cảm xúc uh, điều khiển nhé cô cô cô thư cho cho cái này rồi coi cô thách đúng không cô ok show yo coi cô sao con thấy mọi người vẫn còn trong đây là sao cô so so so đây thì quá khứ nhá thì quá khứ sau có nhiều từ ờ. thứ thì đúng rồi đúng rồi đấy tin tin ờ, tin hai thứ hai thứ hai rồi cô thấy các con viết ở trong chat rồi viết vào trong chat đâu cô viết vào trong chat đi OK, okay. phải Joe saw three souls. Vâng. Next one. Ờ, I teach middle school band. Today started out as the best day of my life. Cái này hay Yo, mạng lát thử hú rồi có con bị lát hey, Yo, viết vào trong chat cho cô Haves Ok, yo Has, had, will have, have a great day Rồi, các con điền vào trong chat đúng rồi đấy Ok Yo, had a great day Đúng rồi quá khứ của have đây là từ bất quy tắc nên chúng ta phải biến đổi thành hại vâng. <laughs> Joe was happy because he dot dot got a got, job. Got, okay, got, right got, in your chat box. Got Con lừa nhà lắm luôn. Đúng rồi. Get sang quá khứ đây cũng là một từ bất quy tắc nên chúng ta phải biến đổi thành got. What? Chị Nhật Ai mà biết thực gì Ủa Oh. Okay, Dean. Run. Okay, we have to uh, change this word. Okay, through the crowd. Run. Run. Run. Run. Đây cũng là bất quy tắc đúng không? Rồi chúng ta phải nhớ uh. run biến đổi sang quá khứ là ran. run. Okay. He ờ, ran through the cloud, uh, through the crowd. Okay. Rồi, rất tốt. Excellent. Con hay nhầm chữ rít với lại radical. Oh my god. Nó đưa đấy cô. Nó lắc qua coi. Oh, no, it's the great before. This is where new souls get their personalities, quirks, and interests before they go to Earth. Meet 22. I don't want to go to Earth. Stop fighting this. I don't want to. Uh. <laughs> okay, look, I already know everything about Earth, and I don't want anything to do with it. You're missing out on the joys of life. Oh, ah. Okay, the man. Writing. Đều là bất quy tắc đúng không nào? đúng rồi ừ. cô nhớ là ngày nói ra vậy cô ừ. nhớ là ngày xưa cô học cái này cô không biết đâu cô uh, kiểu mãi không biết là ride vì nó thành road ấy bởi vì nhìn nó lạ lắm nhìn con thấy không nhìn nó lạ lạ sao tự nhiên road ok ờ, <laughs> quá khứ của ride thì nó vẫn là road nhá <laughs> mặc dù thì nó yeah. Dạ. rất là lạ <laughs> ok Đúng rồi ride road ridden next slide like, uh, pizza can't smell. We can't. Oh, okay. He put a slice of pizza in put his... Put. Put nguyên ạ. Phải put tật đâu? Không, bút. Không ạ. À. Giữ nguyên à. Không phải đâu cô ơi. <laughs> Okay. Yeah. Dạ. Có phải là put sờ không? Không ạ. À. Will put. Rồi. Put đây là từ bất quy tắc. Nhưng bất quy tắc này không phải biến đổi. mà giữ nguyên. Okay. He put a slice of pizza in his mouth. We can't we can't taste either? All that stuff is in your body. No smell, no taste or touch. See? Okay, I get it. Wow. It's my life. Okay, Joe, go now. Go. Back in oh, time. where through his memories đâu có à? à quên quên quên quên nhầm từ này là cái từ mà bọn được các con được học đầu tiên thì quá khứ thì quá khứ này cách biến đổi từ này là cái từ đầu tiên con được học luôn đấy cô nhớ là các con được học từ lớp 5 rồi ấy chứ từ có một đấy Ờ, học từ lớp 4 Go. Cô em mới học lớp 4 em còn một quyển tra từ nhá. Quyển là sao? Lắc nó. Chết. Ờ, Joe, think he could live again. Thao, thao, thao. Đọc là thao à? Trời ơi, đọc là thao. Coi, coi con có xem review phim này rồi. Không. Ừ. Đọc từ này như thế nào cho đúng nào? Có. Thought. Thought. Thought. Joe thought he could live again. Joe đã nghĩ là anh nó có thể sống lại một lần nữa. Ok, rồi xem nốt nhé. Coi có tên phim này phim gì vậy cô? Đến cuối con sẽ thấy. Ủa cuối mình sẽ biết tên phim. Đấy, tên đấy. À. Ôi, mạng này buồn cười lắm. Ôi sao bạn cô collab nhỉ? cô Collab Cô thấy vẫn bình thường, chắc là chiều cái này. Cô tắt uh, ờ, ca của cô đi cô. Rồi. Đấy, đây là phim show của các con đã xem bao giờ chưa? Phim hài lắm. Cô xem Đấy, phim ờ, này là phim của giá đám con thì chưa có nó rất buồn cười. Cô xem ở giá cô khóc luôn. Hay siêu ừ. hay luôn. Sao mà khóc cô? Phim mình rất là cảm động ý. Phim này kiểu nó có nhiều ý nghĩa. Nếu như mà trẻ con mà xem thì sẽ thấy nó rất là vui nó rất là hài nhưng mà nếu mà người lớn xem thì sẽ thấy nó rất là thấm ấy kiểu nó rất là thực tế nên là người ta sẽ thấy cảm động thôi ok đấy 9 giờ 8 phút đấy thấy chưa thấy chưa hôm nay cô căn giờ hơi chuẩn nha. nên 9 giờ 9 phút là chúng ta kết thúc lớp đấy <laughs> đâu chắc cô đây, đây là bài tập tám bài tập về nhà thôi, thôi nhỉ bài tập về nhà không nhỉ no. thôi, thôi, thôi buổi sau buổi sau buổi sau đó nhá. Khoảng buổi sau yeah. cô. <laughs> Rồi, 9 giờ 9 phút thì chúng ta ao nhá. Rồi, à? <laughs> hôm nay dạ học thấy vui à? Hôm nay vừa, vừa quizzes, vừa block blockit, vừa xem. Coi cô. Coi cô. Sao con? Coi cô nãy cái tower dạ. nó không có vui bằng ba cái trước đó cô. Đấy hả? Đây từ từ nha. Xem trả nó cô cô à, gì bắt đầu nói cái chạy từ lúc ơi cô bạn dũng bạn dũng lớp 4 bạn đã bật mic nữa rồi này thì cô xem xem còn cái trò chơi gì trong cái lúc kịch này nhiều lắm nãy cái gì đó mà đến mua giáng sinh là nãy chơi giáng sinh luôn nuôi sinh thấy nó chỉ có gần này hôm trước có ờ, cái uh, Ờ, ba cái kia vui mà cái blood rush nhìn nó ở ờ, kiểu trên nó hơi ờ. chán chán á cô không cái này là mình phải chơi kiểu chiến thuật mình tấn công hay là mình sẽ phòng thủ chơi kiểu bô vào hơi hơi hơi ok rồi lần sau máy ừ lần máy tính cũng không biết rồi mỗi lần bật video là nó bị lag thế á chín giờ chín phút chúng ta sẽ phải dừng ở đây thôi yeah. <laughs> rồi Ôi. Chủ nhật, chủ nhật này là ngày dỗ tổ. Dỗ gì đúng không Dỗ tổ Hùng Vương. Nhiều con Thôi mình vẫn cô. học đi cô. Cô không muốn nghỉ. À? không học á bây giờ chuẩn lắm cô lại. Bây giờ không có nghỉ. Học đi cô. Đâu ấy. Này cô lớp mà có khoảng dưới 10 bạn vào thì cô. Ôi. Coi cô. Cô đừng mà cô. Cô còn bảo cái gì? Thôi cô hôm nay giờ tâm linh lắm rồi đấy cô ạ. 9 giờ 10 phút, giờ 10 phút rồi. để nha được rồi. Để cô hỏi các thầy xem là chủ nhật chúng ta có học không nhá. Con muốn học cô. Con muốn học. Rồi, để cô đi. Ờ, chưa? Rồi, được không? Sau chúng ta sẽ học. Năm. Ok, bye bye con nhé. Con chào cô. Lên trên Zalo. Chào cô. Bye bye các cô. Oh cô, cô canh giờ không chuẩn nào cô ạ à. cô bảo chín giờ chín phút là sẽ tan nhiều chuyện để nói quá bọn con ờ, cố tình kéo thời gian đấy cô câu giờ cái đầu câu giờ chín giờ mười một thôi nhá bye bye cô tát nhá chín giờ mười một rồi cô ơi ok bye bye các con hẹn tuần sau gặp lại nhá nghỉ nghỉ tại nghỉ lễ nhá hay không có tâm linh gì hết cả cô tát đây bye ừ. bye, bye con hôm nay cháu chuyện gì tâm linh nhìn nhìn nhìn